bao nhiêu điều hay Còn bao nhiêu điều vui Sao ta gặp nhau thế phương ừ. cái bí chỉ có làm thì mới có ăn không làm mà đòi có ăn thì ăn ăn just ourselves Yeah. thư gửi lớp Tao thích cái lớp này vãi <laughs> Ngay từ những ngày đầu tiên đi học và đến bây giờ cũng vẫn vậy Trai thì ga lăng, gái thì hiểu chuyện vãi Lỡ sau này ra đời tao mà ế vì tiêu chuẩn quá cao thì đó là lỗi của chúng mày Những ngày ngồi đau đẻ trong cái lớp này là những ngày học sinh vui nhất đời tao Tao sẽ rất nhớ cái tập thể này Mong năm sau học lớp đầy đủ, cả hè lẫn Tết Đứa nào... <laughs> Câu này tục <laughs> mong tụi mày gửi con cho tao dạy cam kết không đánh đập không chửi mắng không gà gầm trẻ dưới 14 tuổi gửi đến những người bạn đã cùng mình đi qua những năm tháng cấp 3 thật đáng nhớ ở môi trường chuyên hùng vương này mới đầu vào lớp mọi người còn thật lạ lẫm còn chưa dám bắt chuyện với các bạn khác vậy mà vài cái chớp mắt bây giờ đã xa nhau rồi mình sẽ nhớ các bạn lắm với mình sai B không phải là cái lớp học giỏi nhất ngoan nhất hay thông minh nhất nhưng là lớp hòa đồng ít drama và không bao giờ chia bè phái mọi người chơi với nhau hầu như rất hòa thuận có những bạn hơi trầm cũng có những bạn rất tăng động có những bạn rất giỏi hóa